Đến tuổi 50, cần làm gì để cuộc sống được an nhiên tự tại? Khổng tử có câu, tứ thập bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh, 40 tuổi không còn mê hoặc, 50 tuổi đã biết mệnh trời. Người 50 tuổi tâm như biển rộng, cuộc sống đích thực mới thật sự bắt đầu từ tuổi 50. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những đạo lý nhân sinh trong video ngày hôm nay, qua đó giúp bản thân có được cái tâm bình ổn trước những sóng gió của cuộc đời. cuộc sống đích thực bắt đầu. Người 50 tuổi thông tỏ mọi chuyện. Từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi giang hồ hiểm hóc, thật thật giả giả, tốt và xấu, ngọt bùi đắng cay, thiện và ác, họ đều kinh qua, đều đã từng nếm trải. Dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay đau khổ, tất cả đều in hẳn trong tim bao trải nghiệm. Nên yêu gì, ghét gì, nên làm gì, không làm gì, họ đều đã có đáp án cho riêng mình. Nếu trái tim tuổi đôi mươi như con suối, trái tim tuổi 30 như dòng sông, trái tim tuổi 40 như thác nghềnh cuồn cuộn chảy, thì trái tim người 50 tuổi lại như biển rộng mênh mang. Họ vừa hóm hình với người khác, lại vừa cười vui tự giễu cợt bản thân mình. Đôi khi gặp chuyện không như ý ta chỉ mỉm cười và chẳng bận tâm. Người 50 tuổi tâm đủ tĩnh, nghĩ đủ sâu, lòng đủ lắng động, nếu khi xưa nông nổi và nhẹ dạ, thì chỉ khi đến tuổi 50 mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh là gì. Đơn giản là bởi tâm của người 50 tuổi đã bao la hơn. Đã từng tranh giành, đã từng nỗ lực, đã từng đắc ý, cũng từng thất vọng. Nhưng những gì cần có đều đã có, những gì không có cũng chẳng tơ tưởng hão huyền. Mọi thứ đều quá quen thuộc, hào khí năm xưa nay lại trở thành sự khoan dung. Sự gai góc khi xưa nay đã trở nên chân nhắn, sự tranh đoạt khi xưa nay lại trở thành giây phút thành thơi. Bước ngoặt trong kiếp người Người 50 tuổi, làm việc hay làm người đều khiến người khác yên lòng. Không còn bị ràng buộc bởi những việc lặt vặt trong gia đình nên họ có thể chuyên tâm làm những điều mình yêu thích. Bởi họ đã làm việc nửa cuộc đời, nên giờ đây mọi thứ đều trở nên đơn giản, dễ dàng, cộng thêm sự chăm chỉ, nên chẳng thể sai lạc. Người 50 tuổi đã đoán biết được bệnh tật, Trước 50 tuổi người tìm bệnh, sau 50 tuổi bệnh tìm người. Ê nhức bảo vai là bệnh đặc thù của người 50 tuổi, nên còn gọi là bảo vai tuổi 50. Ngoài ra bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao và bệnh tim cũng bắt đầu xuất hiện. Con người đến tuổi 50, nếu vô bệnh thì quả là người có phúc phận lớn. Người 50 tuổi khao khát tình thân, khát vọng được khỏe mạnh. Trong tim họ có thoáng ưu tư, thương cảm, cũng có sự bất lực nặng nề. Một người bạn của tôi chia sẻ rằng, theo trải nghiệm của tôi thì 50 tuổi là bước chuyển ngoặt của cuộc đời. Từ đây cuộc đời được chia làm hai giai đoạn, trước 50 tuổi là giai đoạn đặt nền móng. Trong giai đoạn này chúng ta thường mải miết tìm chỗ đứng trong xã hội, mệt mỏi vì bôn ba nuôi sống gia đình. Về cơ bản đều là sống vì người khác. Sau 50 tuổi, nền tảng kinh tế đã vững chắc, sự nghiệp cũng hoàn thành, đây mới là giai đoạn có giá trị nhất để thực hiện mong ước và sáng tạo của bản thân. Do đó, cuộc đời tôi bắt đầu từ tuổi 50. Nếu có thể sống đến 100 tuổi bạn sẽ quy hoạch cuộc đời mình như thế nào? Khi gần tới tuổi 50, liệu bạn có tin rằng cuộc đời lúc này mới thực sự bắt đầu? Đời người là một hành trình chạy Việt giá kéo dài cả trăm năm. Đến 50 tuổi mới chỉ chạy được một nửa, nửa còn lại mới là kiếp nhân sinh thực sự. Dẫu sao cũng đã 50 tuổi rồi, 50 tuổi vừa hay lại là bước truyền ngoặt của hành trình Việt giã ấy. Khi ấy, bạn mới chỉ chạy được nửa quãng đường, nhưng đã tích lũy được những kinh nghiệm vô cùng phong phú, lại có thể thấy được viễn cảnh tươi sáng của tương lai. Nếu cuộc đời là một hình vòng cung, thì ở tuổi 50 sức khỏe sẽ giảm sút, nhưng năng lực tổng hợp của bạn lại ở đỉnh điểm của hình vòng cung đó. Những trải nghiệm kiếp nhân sinh và mối quan hệ xã hội của bạn là nguồn tài nguyên quý giá. Chỉ cần quy hoạch cẩn thận, khéo léo xếp đặt, chú ý giữ gìn sức khỏe thì thời gian đỉnh điểm của cuộc đời ấy sẽ có thể kéo dài hơn. Đàn ông 50 là khung trời bình yên, phụ nữ 50 là bến tàu lặng lẽ. Đời người dài ngắn cũng chỉ có trăm năm. Trên hành trình ấy, 20 tuổi là sống với thanh xuân, 30 tuổi là sống cùng sự nghiệp, 40 tuổi thì sống bằng trí tuệ, còn 50 tuổi mới thực sự là cuộc sống đích thực của mỗi người. Đàn ông tuổi 50 Đối với nam giới, bước vào tuổi 50 là bước vào độ tuổi có phong thái trọn vẹn nhất. Thấu hiểu và sâu lắng, chín chắn lại điềm nhiên, trên nét mặt của họ thường mang nét ung dung, khoáng đạt, thể hiện sự trưởng thành sau khi đã vượt qua trăm điều cay đắng của đời người. Chỗ đứng của người đàn ông là sự nghiệp. Nếu công việc có thể thử thách năng lực, thể nghiệm tài hoa tôn vinh giá trị của bản thân và khiến họ phải một mình gánh vác mọi trọng trách. Vậy thì công việc ấy chính là nơi họ gửi gắm trọn vẹn tinh thần, là toàn bộ vốn liếng và là một phần trong cuộc đời của họ. Mức độ coi trọng gia đình của nam giới phụ thuộc vào mức độ sâu đậm của tình cảm mà họ dành cho người phụ nữ bên cạnh mình. Lúc này, người đàn ông đã không còn đứng núi này chung núi nọ, không còn đơn côi lẻ bóng, cũng không còn có cảm giác trôi nổi bất định nữa. Bởi đã có gia đình lại có sự nghiệp nên tâm tư của họ cũng thực tế và ấm áp hơn. Nhờ có động lực của tình yêu thương, người đàn ông dù có khổ hơn cũng không còn cảm thấy khổ nữa, dù có mệt hơn cũng không còn cảm thấy mệt mỏi chút nào. Họ đều cam tâm tình nguyện, chỉ cần người thân được hạnh phúc thì mọi cố gắng cũng đều là xứng đáng. Đàn ông 50 tuổi chín chắn và điềm tĩnh hơn những người 30 tuổi, lại vui tính và thú vị hơn người ở độ tuổi 40. Những người đàn ông trong độ tuổi 50 có một đặc điểm chung, đó là thường hay nhớ lại chuyện xưa và không bao giờ thừa nhận thất bại. Bởi vậy, khi bước sang ngưỡng tuổi ấy họ thường rất tự tin, khi công việc không như ý hay khi đối diện với những lời đả kích trong cuộc sống, họ rất dễ cảm khái, xúc động. Lúc này, họ vừa chín chắn và kiên cường, lại vừa dịu dàng và chân thật. Bởi cũng giống như phụ nữ, không có người đàn ông nào là thập toàn thập mỹ, Vậy nên dẫu đôi lúc có tỏ ra yếu đuối một chút, mềm lòng một chút, thì họ vẫn luôn đáng được trân quý và tôn trọng. Đàn ông 50 tuổi sẽ học được cách yêu thương người phụ nữ của đời mình, trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng mỗi người vợ. Trong con mắt của phụ nữ, họ giống như một khung trời bình yên, là cây cầu đá vững chắc và bình dị, là buổi sáng ban mai trong lành lại dịu nhẹ, là đêm tối thâm trầm mà sâu lắng, là một thế giới mà người phụ nữ có thể yên tâm bày tỏ tấm lòng mình. Trong Hồng Lâu Mộng có câu nói rằng, xương thịt của con gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn kết thành. Chắc rằng có nước khác nhau cũng sẽ có bùn khác nhau, nhưng nước và bùn cùng hòa trộn mới có thể xây nên tòa cao ốc vững chãi của đời người. Khi phụ nữ 50 Chỉ khi bước vào tuổi 50, người phụ nữ mới biết cách nắm chắc mà vẫn buông, mới giữ được tâm thái luôn hòa ái đúng mực và mới có thể thấu hiểu nội tâm của người đàn ông bên cạnh mình. Cái tuổi 50 ấy không quá gần mà cũng chẳng xa xôi, không còn trẻ trung mà vẫn giữ được nét mặn mà. Quả thật là độ tuổi viên mãn tròn đầy, là độ tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ. Khi người phụ nữ 50 tuổi mỉm cười, ở họ toát ra một phong thái thanh cao, vừa nữ tính thánh thiện, lại có nội tâm thật ôn hòa biết bao. Có thể bước tới ngày hôm nay, họ đã phải trải qua bao sóng gió và thử thách trong cuộc đời, đã có thể bình thản trước mệnh trời, đã có thể nhẫn nại trước sóng gió, và đã có thể chấp nhận đắng cay mà yêu thương nhiều hơn. Người phụ nữ 50 tuổi không còn cái nhí nhảnh bốc đồng như của thời son trẻ, cũng không sôi nổi nhiệt huyết như khi mới trưởng thành. Họ đã có thể im lặng, đã có thể điềm nhiên đối mặt với tất cả. Lúc này, người đàn ông sẽ muốn được tĩnh tại để cảm nhận họ, muốn được bình thản để nắm tay bước cùng họ đến cuối con đường. Đó cũng là sức hấp dẫn của người phụ nữ khi đạt đến độ tinh tế trong tâm hồn để giá trị nội tâm của họ trở thành điều đẹp đẽ nhất. Chỉ khi bước vào tuổi 50, người phụ nữ mới thật sự hiểu thế nào là yêu, điều gì mới là đáng quý nhất trên đời và đâu mới là giá trị chân chính mà họ cần theo đuổi. Năm tháng và sóng gió đã ban cho họ trí huệ và sự hiểu biết trọn vẹn, trao cho họ chiếc vòng nguyệt quế của cuộc đời để người phụ nữ ngồi lên ngôi báu thật sự của mình, như khi có được cái uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ vậy. Người phụ nữ 50 tuổi giống như ngọn núi xanh, đoan trang và mẫu mực, giống như dòng suối qua khe núi, dịu dàng tuôn chảy không ngừng và giống như một pho sách quý, phong phú và đầy ắp trí tuệ, cũng giống như bến tàu lặng lẽ để người đàn ông có thể ngồi lại trong thanh thản. Phụ nữ 50 tuổi không cần phải quá đẹp mà chỉ cần có người yêu thương chân thành, không cần phải giàu sang mà chỉ cần có thể sống được hạnh phúc, không cần phải mạnh mẽ mà chỉ cần có thể toát lên đức hạnh thanh cao. Có người ví von rằng Phụ nữ 50 tuổi là rượu ủ lâu năm Màu sắc giống như hổ phách Thơm nồng đậm đà nên chỉ có thể từ từ mà cảm nhận Phụ nữ 50 tuổi là quyển sách dày cộp Nặng trịch chứa đầy buồn vui Nếu có thể tĩnh tâm mà đọc sẽ lĩnh hội được nhiều điều sâu sắc Phụ nữ 50 tuổi là bức tranh xưa cũ Qua những vết loang lổ mà thể hiện ra đẳng cấp Khiến người xem phải say sưa ngắm nhìn Phụ nữ 50 tuổi là lâu đài cổ kính luôn đứng vững qua phong trần của tháng năm để rồi đắm mình trong ánh sáng rực rỡ của nắng chiều. Phụ nữ 50 tuổi, nếu lấy thời gian để đo lường, thì họ đã có đầy đủ độ dài của năm tháng, còn lấy tích lũy cuộc sống để đo lường, thì họ đã có đầy đủ ý vị phong ba báo táp của cuộc đời. Vậy mới nói, Phụ nữ 50 là rượu ủ lâu năm, là cuốn sách dày cộp, là bức tranh xưa cũ, hay là lâu đài cổ kính yên bình. Đã đi hết nửa đời người, Bên trong họ vừa có cái nhẫn nại của thời gian, lại có vẻ đẹp được rèn luyện qua năm tháng, vừa có bền bỉ chịu đựng bao khổ nạn, lại có sự rực rỡ nhờ tôi rèn qua gió mưa. Trong cái trăm năm của đời người, 50 tuổi có thể nói là một bước ngoặt của một mốc hành trình. Mong sao người phụ nữ ở vào tuổi 50 này có thể khiến cho cỏ non càng thêm xanh, lá vàng càng thêm óng ả, táo chín càng thêm đỏ thắm, bầu trời càng thêm trong ngần, Tuổi thanh xuân đẹp vì ngoại hình, tuổi lão niên đẹp vì khí chất. Vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đến từ ngoại hình, vẻ đẹp của tuổi trung niên đến từ trải nghiệm, nhưng vẻ đẹp của tuổi lão niên lại đến từ khí chất và tâm hồn. Vậy thì, làm thế nào để hình thành khí chất, làm thế nào để dưỡng được tâm hồn? Xinh đẹp là một cuộc chạy bộ cự ly dài, đó không phải là điều thuộc về giai đoạn tuổi tác nào đó, mà là toàn bộ đời người. Trên hành trình cuộc đời, 20 tuổi là sống với thanh xuân, 30 tuổi là sống cùng sự nghiệp, 40 tuổi thì sống bằng trí tuệ, 50 tuổi sống một cách thản nhiên, 60 tuổi sống ung dung tự tại, còn 70, 80 tuổi lại trở thành bảo vật vô giá. Đến lúc này, xinh đẹp hay điển trai đều trở thành đẹp lão. Dù cho có già đi, đầu tóc có bạc trắng, dung nhan đã xế chiều, thì cũng phải giữ vững phần đẹp đẽ nhất sâu thẳm trong tâm hồn có người nói năm tháng không bỏ qua người ta, lại càng không buông tha cho người phụ nữ. Nhưng đằng sau tóc bạc da mồi, khóe mắt chân chim, sau những dấu hẳn thời gian ấy, thì điều đáng sợ hơn cả chính là sự giả cỗi của tâm hồn. Bạn và tôi đều biết rằng, lão hóa là điều không thể tránh khỏi của đời người. Nhưng trên con đường trở nên giả đi ấy, có người sống thật mệt mỏi, già nua, xấu xí, có người lại sống rất thành thơi, bình thản, tóc bạc da mồi mà vẫn mang khí chất ung dung. Vậy thì, nếu muốn sống một cách ung dung thoải mái và nếu muốn dưỡng thành khí chất của tuổi già, chúng ta cần có một loại thái độ giữ vững vẻ đẹp. Con người ta không thể lựa chọn tướng mạo. Tướng mạo trời ban ấy có thể khiến bạn sinh trong mắt ai đó, nhưng không thể quyết định bạn có trở thành một người đẹp hay không. Vẻ đẹp là một loại thái độ, cũng là một sự lựa chọn. Không kể bao nhiêu tuổi, chúng ta đều cần phải giữ gìn thân hình tao nhã, ăn mặc khéo léo, trang điểm phù hợp. Đây vừa là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng mọi người. Một quá trình tu dưỡng tinh thần. Vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đến từ ngoại hình, vẻ đẹp của tuổi trung niên đến từ trải nghiệm, nhưng vẻ đẹp của tuổi lão niên lại đến từ khí chất và tâm hồn. Khí chất ấy bắt nguồn từ quá trình tu dưỡng, từ việc tu tâm dưỡng tính mà trở nên đoan trang, mẫu mực, phong thái chính trực, đường hoàng. Con người không thể lựa chọn ngoại hình, nhưng hoàn toàn có thể dưỡng thành nên khí chất. Chỉ cần có thể bồi dưỡng tính tình, bồi dưỡng nhân cách, làm dịu tâm hồn, thì bất cứ ai cũng có thể tu được vẻ đẹp, dưỡng được tinh thần. Một trái tim luôn thiện đãi chính mình. Dù bận trăm công nghìn việc, hãy lưu lại một chút thời gian cho bản thân, tận hưởng mỗi thời mỗi khắc. Nếu như bạn không thể yêu thương, không thể thiện đãi với chính mình thì còn trông mong ai sẽ đối tốt với bạn đây. Mỗi một người bất kể lúc nào cũng đều phải có một loại tinh thần đã yêu thương bản thân, lại càng yêu thương người khác. Hãy để bản thân tràn đầy hào quang của lòng thiện lương. Một loại vận động giữ gìn sức khỏe. Trong 100 phút của đời người, sức khỏe chính là số một đứng ở vị trí ban đầu. Không có sức khỏe thì cũng không thể làm được bất cứ điều gì. Làm người thì không thể nửa đời trước dùng cả mạng sống để kiếm tiền, nửa đời sau dùng toàn bộ tiền bạc để mua lại mạng sống. Giữa thế sự xô bồ, hãy dành một chút thời gian để lắng lại và sống cho chính mình. Ví như tạm dừng lại công việc để cùng với bản thân ra ngoài dạo chơi tản bộ. Hoặc nhân lúc tiết trời mát dị, hãy ra ngoài hóng gió, tắm mình dưới ánh nắng chan hòa. Đó là một chút vận động để giữ gìn sức khỏe, cũng là cách để cảm nhận vẻ đẹp và yên bình của đất trời một phần thanh cao đạm bạc danh lợi. Đến độ tuổi lão niên, họ đã không cần phải hăng hái phấn đấu như thời son trẻ nữa, cũng đã xem nhẹ những thủ đoạn dối trá lừa gạt và mưu mô toan tính kia. Thế gian ồn ào sôi nổi thì hãy cứ mặc cho họ sôi nổi ồn ào. Thực ra, sự cô đơn của một người là niềm vui hết mình của nhóm người còn lại và vui vẻ hết mình của một nhóm người lại là sự cô tịch của một người. Vẻ đẹp giống như một cuộc chạy bộ cự ly dài. Nó không thuộc về bất cứ giai đoạn tuổi tác nào, mà là toàn bộ đời người. Dù cho già đi, thì hãy già mà trông thật đẹp đẽ. Dù cho đầu tóc bạc trắng, dung nhan xế chiều, thì hãy giữ lại phần tốt đẹp nơi sâu thẳm tâm hồn. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất –